mà lúc này da trắng đẹp vậy ừ. Chị dưỡng trắng thôi em Em cũng dưỡng nhưng không thấy trắng đẹp như chị Vậy em thử dùng lại đi xem Holmes kem dưỡng trắng da làm thanh khiết Dưỡng da trắng hơn đến 96% Hiệu quả đã được kiểm chứng Em phải đổi thôi Tặng những ngọc trai khi mua kem dưỡng trắng da Pons